lần đầu tiên dạy ngủ lần đầu tiên ạ à, lần đầu tiên lần đầu tiên ờ, <laughs> ông nhỏ ông coi tivi ông, ông sáng hồn ông xuống xa lần đầu tiên sao tivi lần đầu làm chuyện ấy à lần đầu xem tivi ngủ vậy sao lại ngủ chứ <laughs> lần đầu lâu rồi không mở tivi, không thấy thì Vy hiểu cũng sẵn rồi tivi quá rồi không mở từ hồi nuôi hắn mà hai tháng mà giờ trừ mới mở tivi cũng thấy xã hội lô chị rương lô xuống ông ngắt đuôi lần đầu tiên tôi thấy cái cảnh mà chó xe thì bị sủa mà nghe dễ sợ luôn á ngài ướt chó nhà giống như chó nhà tu đi trời lên tivi sụt quá trời lâu chị đó à đứng mày có sao ngồi thì chủ tiết